Tôi là em dâu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành. Trong thời gian chống Pháp thì anh làm du kích. Rồi sau đó là năm năm tư là anh tập kết ra tắc. Anh học trường à, sĩ quan lục quốc. Xong là anh vào Nam chiến đấu. Khi giải phóng xong năm 75 thì gia đình bố mẹ tôi mới biết anh là liệt sĩ. Anh đã hy sinh tại chiến trường phía Nam chứ không biết ở chỗ nào hết gia đình là không nhận được cái à, giấy báo tử mà chỉ có cái thông tin đó thôi trên thông tin thì quá mù mờ vì thông tin là hy sinh tại chiến trường phía nam ừ, thành cũng không biết là phía nam nào nằm ở chỗ nào thì gia đình tôi thì tìm lâu lắm rồi từ ngày đất nước thống nhất rồi là biết tin như vậy là cứ bốn ba cứ hỏi chỗ này chỗ kia hỏi đầu tiên là hỏi những người thân cần ở cùng đi với anh hoặc là những người bà con ừ, họ không ai biết hết cả Trước kia con bạn khỏe cũng đi ra Quảng Trị nơi chỗ mà Nghĩa Trang tìm cũng nhờ cán bộ là hồ sơ ra tìm không có đi vô Sài Gòn đi vô thì cũng đi vô gặp ai giống như mình đi gặp mà vậy ông mà trung tá đại tá của thời đó mình cứ nói đừng mà chơi đâu phải thăm rồi đó thì hồ bộ bà cũng không biết về tâm linh thì chúng tôi cũng có từng đi qua những thầy để tìm ạ cũng có như mời thầy về ở trong nhà để lên đồng lên bóng nữa chứ không có nhưng mà rồi họ nói cái bái hết rồi bái hết rồi không còn thì cứ nghĩ là bom bay đạn bay rồi rồi rất nặng chỉ nặng chỉ với đây là vì mình vô vòng quá chúng tôi là thấy tất mọi mọi người là người ta được đưa về mà anh lại kêu không biết nằm ở phương hướng nào không biết là ừ, trên rừng ở giữa biển hoặc hoặc chỗ nào rất là thương tâm khi mà qua cái chương trình trở về từ ký ức đó ở ờ, Quảng Bình người ta đã tìm ra là một cái liệt sĩ ở đó có tên tuổi đàng hoàng ở đó và đưa về quê quán khi tôi thấy chương trình đó rất là hay và tôi đã à, à, đồng viên cho ông tôi là coi cái chương trình đã lò lại để tìm ăn à, lần cuối các cựu chiến binh và những gia đình có người thân thiệt mạng trong chiến tranh 40 năm kể từ phút hòa bình đầu tiên cho đến nay nhiều liệt sĩ vẫn chưa được đưa về nơi hương khói do chiến tranh đã quá khốc liệt quá xong là tôi thân hành việc cái đơn và chồng tôi đã đưa gửi sau một thời gian thì chương trình trở về từ ký ức đó điền về cho tôi à, trả lời là tìm được à, à, anh Nguyễn Văn Thành rồi và sau đó là cô hướng dẫn cho chúng tôi làm đơn thì bộ thương binh xã hội thì lục ra được là cái giấy chứng tự giấy báo tử á ngoài cục cán bộ đã gửi vô trong tỉnh và trong tỉnh họ cũng đưa với mình ờ, sau khi đó mà ấy mà trai vô trong tỉnh mà lục theo đưa ra mới có địa chỉ có địa chỉ là hy sinh tại Cát Tân, Cát Trinh, Phú Cát. Ông mất ờ, năm 67, chắc là cách mạng chuẩn bị màu thân á, màu thân là số 8, đại đội vào chiến đấu với địch sân bay Phú Cát. Tịch nguyên một đại đội luôn. Mà ông là đại đội trưởng. Mà chỉ có vô đó người ta là toàn người Bắc nhiều. Chỉ có ông là riêng người Thừa Thiên Huế thôi. hai vợ chồng và riêng tôi cố đi tìm coi cũng 40 năm từ ngày năm bảy năm giải phóng thì là bắt đầu có tâm để đi tìm rồi và tìm nhiều cũng gặp đến những năm vàng chín hai 2015 mới có tin chính xác khi đó mới tìm ra được thì khi, khi, khi mà tìm ra là cả gia đình tôi rất mừng cả con tôi rất mừng ờ, từ trong Sài Gòn họ cũng nhảy ra đó để bốc mộ cho bạc, bốc mộ bạc về. Linh hồn của ông á, là sống không thạc thiên, để phù hộ cho gia đình, để tìm kiếm ông về được là cũng cái phúc của trong gia đình. Chứ chiến trường à, chiến tranh thì bao nhiêu người đã hy sinh bây giờ hiện tại là cũng là nhiều người hai cuộc tìm chưa ra được mình cho mình cho nên mình trở là cũng là hạnh phúc rồi dù muốn không đem một cái to ra về đó là đó là một nguồn hạnh phúc không có cái gì mà cái cái cái đau đớn bằng cái khi đã mình mất rồi mà không tìm ra được cái hài cốt của, của người thân mình à, đã đi bao nhiêu năm đã không thể cha thể mẹ không thể anh thể em đã mất việc tâm việc tích bao nhiêu năm giờ đấy chừng mất cũng mất luôn cái hài cốt sửa là rất là đau xót rất là buồn ai cũng mong muốn tìm được hai cốt liệt sĩ của mình về không ai là du về chỉ còn là một nắm đất đen rồi tao tao mà biết đó là hai cô của mình thì họ cũng muốn tìm về